1. Nay mẹ thương con đứt ruột Rừng hoang vắng vẻ, phong cảnh hữu tình, ánh nắng chiếu khắp mặt đất soi tỏ rừng thiên, khiến cho đồi núi chập trùng trở nên quang hoa đẹp đẽ. Khe nước sóng gợn lan tăng, cảnh sắc thanh u tịch tỉnh. Bỗng nhiên, một bóng người lướt qua bên dòng suối nhỏ, đến một khoảng đất trống, đứng nhìn khắp bốn bên, dường như đang theo dõi một đối tượng nào đó. Chàng thanh niên đó mặt vuông, tay rộng, mày như lưỡi kiếm, mắt tựa hổ lan, đầu đội khăn vuông, tay trái sách cung, không phải mang tên, khí vũ hiên ngang, thần sắc lẫm liệt. Đó là Hứa Chân Quân, một tráng sĩ vốn say mê thú săn bắn và ưa thích cảnh trí rừng núi thiên nhiên. Thoát nhiên, một chú nai con từ trong rừng vọt ra. Hứa Chân Quân mừng rỡ, trường cung lắp tên, rồi một lần tên phát ra, chú nai con lão đảo, Tráng sĩ sung sướng, toan chạy vội tới, bỗng thấy một nai mẹ từ đầu phóng đến. Nai mẹ đến nơi, thấy nai con bị thương nằm quằn quại, mắt nó tuôn lệ, liền lấy lưỡi liếm vết thương cho con. Quan cảnh ấy diễn ra trong khoảng chừng một bữa ăn, thì nai con lăn ra bất động. Nai mẹ xiết nổi bi thảm xót thương, nằm quằn quại trên mặt đất được một lát liền tắt thở. Hứa chân quân vô cùng kinh ngạc, bèn rút ra một con dao lớn, mổ ruột con nai mẹ ra xem, thì thấy ruột nó đứt ra từng khúc. Ý hẳn vì thấy con chết, đau thương quá độ mà đến nỗi gan vỡ, ruột đứt. Hứa chân quân hết sức xúc động, ân hận về tội lỗi mình đã gây ra, liền lập tức bẻ gãy cánh cung, vứt tên xuống suối, rồi bỏ nhà vào núi tìm thầy học đạo. Trong vòng 10 năm, công phu thuần thục, ông liền chứng được đạo quả giác ngộ. 2 vượng sầu rơi lệ. Vào một buổi chiều xuân, một đội kỵ binh mặc áo giáp trụ rực rỡ, chạy nhanh như điện chớp, vượt qua quãng rừng hoang. Ở phía sau đoàn kỵ binh có mấy người mang kiếm theo hầu một vị đại tướng. Đằng sau vị đại tướng lại có một chiếc xe song mã đường đường lộng lẫy. Người ngồi trong xe ấy là một bậc quân vương đương thời, sở trang vương – cứ mỗi năm một lần, nhà vua xuất cung đi săn bắn cho khuây khỏa nỗi u buồn nơi chốn hoàng cung. Sở Trang Vương có một viên đại tướng là Dưỡng Do Cơ. Kỹ thuật bắn cung của ông cực kỳ điêu luyện, trăm phát trăm trúng, nên rất được vua sở thương yêu và tin tưởng. Khi đoàn săn bắn vào rừng, lùng sụp khắp nơi, thì nai, dê, chồn thỏ bỏ chạy tứ tán. Tại giữa rừng sâu, có một cây cổ thụ cao vút tận trời xanh – trên cây có một con vượn già đang vui đùa chuyền từ cành này sang cành khác. Sở vương lập tức ra lệnh cho dưỡng do cơ hạ ngay con vượn ấy. Dường như con vượn ấy hiểu được tiếng người, trông thấy dưỡng do cơ đột nhiên phi ngựa tới, nó bèn lấy tay che má mà khóc, nước mắt chảy ròng ròng, kêu la rất bi thảm. Sở vương liền ra lệnh cho do cơ ngưng bắn và hỏi ông, vì lẽ gì mà vượng già che mặt khóc? Do cơ liền tâu với nhà vua, Tâu Đại Vương, giống vượn này có tay dài, rất tinh khôn, có thể thu hút được khí thiên của trời đất. Nó biết thần có tài nó biết thần có tài thiện xạ, hễ mũi tên buông ra là trúng ngay mục tiêu. Nó nghĩ không thể nào tránh được lằn tên cực mạnh của thần, chắc chắn phải chết nên mới che mặt mà khóc. Sở vương buông tiếng thở dài, cảm kích vô vàng, lòng từ bi bỗng dưng phát sinh, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đình cuộc săn bắn, rồi trở về hoàng cung. Từ ấy, sở vương rất nhân từ, vì thế người người đều ca ngợi nhà vua là vì vua nhân từ. 3. Vua Thành Thang mở lưới của thợ săn Ngày xưa, vua Thành Thang nhà Thương thường áp dụng một nền chính trị nhân dân tốt đẹp. Mỗi năm, nhà vua đi tuần thú nhiều lần để thăm hỏi dân tình, cứu giúp những người bệnh tật khổ đau, nhờ đó mà sửa đổi được phong hóa, việc chính trị càng trở nên ổn định. Một ngày kia, gặp lúc trời quang gió thuận, chim chóc ca hót líu lo, muôn thú đùa vui hớn hở. Thanh Thang đi đến một địa phương nọ, thấy một thợ săn đang chỉ huy đồng bọn đào hầm, giăng lưới. Trông y có vẻ đắc chí hớn hở, đang lớn tiếng ước nguyện. Từ trên trời đáp xuống, từ dưới đất vọt lên, từ bốn phương bay lại, đều sa vào mảnh lưới của ta, không một móng nào thoát khỏi. Vua Thành Thang vốn là một bậc minh quân nhân từ, đức độ, yêu vật, thương người, nên trông thấy hành trạng của người thợ săn ấy trong lòng bất nhẫn, nhưng cũng không tiện ngăn chặn việc săn thú đánh bắt chim của y. Ông vốn là một hoàng đế thông minh trí tuệ, bèn nghĩ ra một kế. Đi đến chỗ ấy, cởi bỏ lưới gian ba mặt, chỉ để lại một mặt. Người thợ săn trông thấy thế rất ngạc nhiên, liền hỏi nhà vua vì sao lại mở ba mặt mà chừa một mặt. Nhà vua nghiêm nét mặt, đổi lời cầu ước. Con nào muốn đi đến bên trái thì đi đến bên trái, con nào muốn đi đến bên phải thì đi đến bên phải, con nào muốn đi lên trên thì đi lên trên, con nào muốn đi xuống dưới thì đi xuống dưới. Ngoài ra, con nào không muốn sống thì cứ chui vào trong lưới của ta. Tên thợ săn nghe nhà vua cầu mong như thế rất cảm động, mẫu chuyện đẹp này chẳng bao lâu lan truyền đi khắp nơi, khiến cho lòng người cảm phục, tin tưởng, ở đâu cũng quay về quy phục nhà vua. 4. Tử sản nuôi cá Đời Xuân Thu, nước Trịnh có một vị đại phu tên là Tử Sản. Tính ông vốn nhân từ, thường giúp người nghèo khổ, cứu kẻ khốn cùng, nên được mọi người khen ngợi, tán thán lòng nhân ái của ông – một đời ông chuyên làm điều thiện, thích việc bố thí, lại càng không thích hại vật, sát sinh. Một ngày kia, có một người bạn thân gửi biếu ông một ít cá sống. Thứ cá này, thịt của nó vừa mềm vừa béo, ai cũng cho là một thứ hải sản quý. Tử sản trân trọng đón tiếp món quà mà người bạn thân thiết đã gửi biếu, rồi gọi người tỳ nữ bảo, người đem số cá này đổ xuống ao nuôi cá nhà ta để nuôi chúng. Người tỳ nữ nói, Thưa đại nhân, đây là một thứ sản vật quý giá mà người khách có lòng tốt đem biếu lão gia dùng. Nếu đem bỏ vào trong ao không hợp với môi trường sống của nó, thì e nó sẽ ốm dần và hương vị của thịt sẽ thay đổi mất ngon. Đại phu tử sản mỉm cười nói, ta là chủ nhân cắt đặt công việc cho ngươi, ngươi cứ tuân lệnh, ta không thể vì một miếng ngon mà đem giết những con cá sống này, làm việc ấy quả thực ta không nỡ. Người tỳ nữ không dám nói gì thêm, lặng lẽ đem số cá ấy đổ xuống hồ để nuôi và nói với chúng. Các người cứ nhẫn nhờ thoải mái, nếu ông chủ ta không có từ tâm thì có lẽ các người đã bị đem mổ bụng mà nướng trên lò lửa đỏ lâu rồi. 5. Bảo vệ sinh bệnh loài vật được thêm tuổi thọ Tiêu chấn người huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, thuở bé, một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng, nói với ông – này chú bé, tuổi thọ của con chỉ có 18 năm mà thôi. Khi thức giấc, tiêu chấn cảm thấy bàng hoàng, trong lòng đầy mối u sầu, đau khổ. Thân phụ ông vốn là một quan thanh liêm, được thăng chức và đổi đến trấn nhậm tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy, ông nghĩ mình không còn sống được bao lâu nên không muốn theo cha, nhưng thân phụ ông lại muốn ông theo hầu bên mình nên buộc lòng ông phải đi theo. Đến diệm sở được hai ngày thì quan chủ tỉnh Tứ Xuyên thết tiệc đãi phụ thân ông. Ông cũng bị bắt buộc đến dự tiệc. Theo tục lệ của tỉnh Tứ Xuyên, nếu sau ba tuần rượu ngon thức lạ thì nhà bếp sẽ dâng lên một bát canh rau. Phương pháp chế biến bát canh này rất tàn nhẫn, thảm khốc. Người ta dùng lửa để hơ dưới vú một con bò cái, sữa vọt ra, động lại trong một cái bát làm bằng sắt, kết thành một món ăn hảo hạng. Ngẫu nhiên, Tiêu Chấn đi xuống nhà bếp, thấy con bò bị cột nơi cây cọc, liền hỏi người đầu bếp, đầu bếp trình bày tường tận với ông. Ông vô cùng kinh ngạc, lập tức đi đến chỗ thân phụ, trình bày đầy đủ những gì đã trông thấy và thưa với phụ thân. Người ta vì ngon miệng khoái bụng mà đem lửa nung vào vú bò để sữa chảy ra, như thế con bò chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Xin phụ thân ra lệnh đình chỉ việc pha chế một thức ăn đầy tính vô nhân đạo như thế này thân phụ ông vốn là một người nhân từ, liền ra lệnh miễn dân thức ăn đặc biệt ấy. Nhờ thế, con bò cái liền được cứu thoát. Mấy hôm sau, Tiêu Chấn nằm mơ thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến nói với ông. Này cậu bé, con đã làm một việc phúc đức, nên không những không bị chết yểu mà còn được sống lâu, làm quan đến tể tướng. Hy vọng con sẽ thương yêu bảo vệ mọi loài sinh linh nhiều hơn nữa. Quả nhiên, về sau, Tiêu Chấn làm đến chức thừa tướng và thọ hơn 90 tuổi mới qua đời. 6. Nhờ cứu nai mà thoát nạn Rừng núi thanh u, suối khe róc rách, kỳ hoa dị thảo đẹp đẽ lạ thường. Một ngôi nhà điểm xuyết trong khung cảnh ấy giống như gấm dệt theo hoa. Một ngày kia, bầu trời quang đảng, bỗng nhiên một con nai từ đâu chạy đến trước sân nhà, dùng hai chiếc rừng xúc bổng đứa bé đang chơi. Đứa bé hốt hoảng kêu khóc âm ỉ. Một phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy vụt ra sân. Con nai hoảng sợ, mang đứa bé chạy thẳng vào rừng. Người phụ nữ thấy thế hoảng hồn, lập tức đuổi theo con nai. Nhưng khi đến rừng, bà thấy đứa trẻ bình yên vô sự, đang ngồi trên đám cỏ non. Vừa thấy mẹ đi tới, đứa bé mừng rỡ tươi cười. Người đàn bà liền đến đám cỏ bồng lấy con thơ, trong lòng bàng hoàng, không biết nên buồn hay vui. Hai mẹ con ung dung trở về nhà thì bỗng thấy một cảnh tượng hải hùng tột độ. Vì trong khi bà đuổi theo sau con nai để cứu con mình, thì một cây đại thọ sau nhà đột nhiên ngã xuống, khiến cho mái nhà vỡ tan, bức tường sụp đổ. Tất cả gà chó trong nhà đều bị cây đại thọ đè chết, không một móng nào sống thoát. Bấy giờ, bà mới hồi tưởng lại năm trước, một bữa nọ có một người thợ săn đuổi một con nai, khiến nó quá kinh hãi, chạy sộc vào trong nhà bà bà vốn là một người phụ nữ có tấm lòng từ bi, suốt đời chưa sát hại một sinh linh nào. Do đó, bèn lấy áo trùm lên mình nai. Người thợ săn liền đến bên nhà tìm kiếm, không hiểu con nai chạy theo hướng nào, tìm một hồi không thấy tung tích gì cả, liền bỏ đi. Người phụ nữ đợi cho người thợ săn đi xa mới thả con nai chạy thoát. Con nai dường như có linh tính, gật đầu cảm tạ, biểu lộ lòng tri ân đối với từ tâm cứu mạng của bà. Ai biết đâu, chính nhờ tấm lòng từ bi cứu mạng ấy mà con nai nhớ ơn, tìm cách báo đáp, cứu được mẹ con bà khỏi bị cây đại thọ đè chết. Bà hồi tưởng lại sự việc ấy, bất giác thốt lên. Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. 7. Dùng voi chở nước Cứu đàn cá sắp chết vì trời hạn Cách đây 2.000 năm, tại một miền đất nọ xứ Ấn Độ, bên cạnh dòng nước chảy bỗng xuất hiện một hồ nước. Trong hồ các hàng vạn con cá đang nhẫn nhờ đua bơi một cách thích thú. Nào hay gặp lúc trời hạn, trải lâu ngày không một hột mưa rơi. Nước trong hồ dần dần khô cạn, những con cá nhẫn nhờ kia bị cái nắng thiêu đốt bức bách, có lẽ sẽ chết rụi trong hồ, không bóng nào thoát khỏi. Một ngày kia, trời đang nắng chói chang, một vị trưởng giả ngẫu nhiên đến bên bờ hồ. Trông thấy hồ nước khô cạn, thất nhiên nảy sinh mối từ tâm, lập tức ý kiến quốc vương, tâu với nhà vua. Tâu đại vương, hồ sắp khô, không bao lâu nữa đàn cá sẽ chết hết. Xin đại vương cho thần 20 thớt voi lớn để chở nước đổ vào hồ, hầu cứu sống đàn cá. Vị vua này trước đây đã quy y tam bảo, nên khi nghe lời thỉnh cầu của trưởng giả liền nói – thật khó gặp được người biết mở lòng từ bi như Khanh. Vậy Khanh có thể đến chuồng voi, tùy ý dẫn voi đi chở nước để cứu sống đàn cá sắp lâm nguy. Lập tức trưởng giả cùng với hai người con đến chuồng voi, chọn lấy 20 thớt voi lớn, đồng thời đến bên quán rượu, mượn một số bình rượu, rồi ba cha con đưa đàn voi đến bên sông, dùng các bình chứa múc đầy nước đổ vào hồ. Làm công việc đó trải qua nhiều ngày, hồ nước dần dần đầy lại như trước. Nghìn vạn con cá được thể vui mừng đùa giỡn vẫy sóng, bơi lội thỏa thích. Trưởng giả đứng nhìn đàn cá vẫy vùng trong nước, trên mặt hồ lại nổi sóng lăn tăng, lòng cảm thấy hân hoan, bao nỗi u hoài chất chứa trong lòng bỗng dưng tan hết. Đến lúc trời chiều, trưởng giả cùng hai con đưa đàn voi trở về, trong lòng khởi lên bao nỗi hân hoan khôn tả. 8. cứu chim sẻ được vòng ngọc vào đời Hán, ở phía bắc núi Hoa Âm, có một gia đình họ Dương, chuyên về nông nghiệp, chỉ sinh một cậu con trai, đặt tên là Dương Bảo. Cậu Bảo từ bé đã thông minh, lanh lợi, mày thanh, mắt sáng, đầu để hai bím tóc, ai trông thấy cũng yêu mến. Dương Bảo tính tình dân từ, vừa lúc 9 tuổi đã yêu thích thắng cảnh thiên nhiên, thường lấy chốn núi rừng làm bầu bạn – một ngày kia, chàng đi đến bên triền núi phía trước nhà, bỗng nghe tiếng kêu bi thương của một con chim sẻ. Ngoái đầu nhìn lên trên không, chợt thấy một chú diều hâu đang gấp một con sẻ vàng. Nhưng thấy có người nên diều hâu kinh hãi để rơi chim sẻ đang bị thương xuống đất. Trong lúc tính mạng sắp lâm nguy, chim sẻ còn bị một đàn kiến kéo đến bao vây. Dương Bảo liền chạy vội tới, nhặt lấy chim sẻ ôm vào lòng bàn tay, đàn kiến lập tức bỏ chạy tứ tán. Bảo bèn mang chim sẻ về nhà, nuôi trong một cái lồng, thương yêu chăm sóc rất chu đáo. Tìm hoa vàng rịch vết thương cho chim, chờ đến khi vết thương lành hẳn mới đem thả vào rừng. Một hôm, vào lúc đêm gần tàn, Bảo bỗng mơ thấy một tiểu đồng mặc áo màu vàng hướng đến Bảo lạy tạ, cảm ơn cứu mạng, đồng thời dân tặng bốn vòng bạch ngọc và nói Cảm tạ ơn nhân, Tôi vốn là sứ giả của vương mẫu, nhờ ơn người cứu mạng không biết lấy gì báo đáp ân sâu, kính tặng người bốn vòng bạch ngọc, cầu mong con cháu được vinh hiển, làm đến công khanh. Ban đầu Bảo không dám nhận tặng vật của Tiểu Đồng, nhưng trước tấm lòng cực kỳ chân thành, buộc lòng Bảo phải nhận lấy ngọc ấy. Thoát nhiên tỉnh giấc, nhớ lại giấc mộng vừa qua, Bảo lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm. Thật là một giấc mộng ly kỳ, thật là một giấc mộng ly kỳ. Quả nhiên sau đó, con cháu của Dương Bảo liên tiếp bốn đời làm đến công khanh, vinh hiển tột cùng. 9. Phật cắt thịt mình để thế thịt chim bồ câu. Trời quang muôn dặm, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Đức Phật đi đến ven rừng, bỗng thấy một con chim ưng đang đuổi theo chim bồ câu trắng. Đứng trước nguy cơ bị mất mạng, bồ câu trắng thấy Phật liền sa vào lòng ngài để lánh nạn. Đức Phật liền bảo vệ, che chở cho nó. Chim ưng bèn xếp cánh, đáp xuống một cành cây và nói, Ngài muốn cứu bộ cậu thác chết, lẽ nào lại để cho tôi chết đói? Đức Phật ung dung hỏi, Ngươi cần những gì để no lòng? Ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi. Chim ưng liền đáp, tôi muốn ăn thịt. Đức Phật liền rút ra một con dao nhỏ, thản nhiên cắt thịt cánh tay trao cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít, không bằng thịt bồ câu, Do đó, Phật lại cắt thêm thịt, nhưng càng cắt, thịt lại càng nhẹ đi, rút cuộc không làm cách nào cân bằng với thịt bồ câu cho được. Chẳng mấy chốc, thịt cánh tay cắt gần hết mà vẫn không làm sao đủ nặng bằng thịt bồ câu. Chim ưng hỏi Phật có hối hận hay không? Phật đáp, ta hoàn toàn không hối hận một mảy may nào hết, vì muốn cứu vớt mọi sinh linh thì thịt cánh tay ta có gì là đáng tiếc, nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành, thì mong thịt cánh tay ta sẽ liền lại như trước. Đức Phật thề nguyện vừa xong, quả nhiên thịt cánh tay Ngài trở lại như trước. Chim ưng liền hiện nguyên hình đế thích, vút lên không trung hướng về Đức Phật thi lễ, miệng không ngớt tán thán rồi bay đi. Tin tức Đức Phật vì lòng từ bi cắt thịt cánh tay hiến cho chim ưng chẳng bao lâu truyền đi khắp nơi, khiến mọi người đều ca ngợi hạnh nguyện hy sinh cao cả của một bậc vĩ nhân. 10. Bầy lương xin cứu mạng Vào khoảng năm vạn lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư Hàng Châu, có một gia đình phú hộ họ Vu, Bình Nhật không sát sinh mà thích bố thí, làm nhiều việc thiện – Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải, họ Vu liền mở hầu bao lấy tiền cứu trợ. Người đàn bà láng giềng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng 10 con lương cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn. Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lương ấy thả vào trong một cái an, rồi lấy đồ đậy lại, chờ đem phóng sinh. Chẳng may, cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy. Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng 10 người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào trong phòng quỳ xuống thưa. Xin Thái Phu Nhân mở lòng từ bi, ban cho chúng tôi đường thoát nạn. Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi. Thái Phu Nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai. Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào. Bốc sư bói xong một quẻ, liền bảo, Thái phu nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ, tại quý tôn phủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích. Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra 10 con lương lớn đang rộng trong an. Số lương này tương ứng với 10 vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng bà hoảng kinh, thất sắc nói, Nguy thay, suýt chút nữa ta làm hại mười sinh mạng này rồi. Lập tức, bà truyền lệnh cho người nhà đem số lương ấy thả vào trong hồ. Từ đó về sau, con cháu nhà họ Vu ngày càng thịnh vượng. 11. Bị cắt đứt lưỡi vì dao mổ trâu Từ trong ngôi nhà tranh đơn sơ, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu ấy càng lúc càng thê thảm, rồi dần dần trở nên yếu ớt thì ra, một người đang nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng vọt máu tươi giống như suối nước phun, tung tóe khắp chỗ y nằm. Khi nghe tiếng kêu thất thanh, một số người vội vã chạy đến ngôi nhà ấy, bỗng thấy một người đang nằm lăn quay chết giấc trên mặt đất. Người ấy chính là Tu Đại, hàng ngày sinh sống bằng nghề mổ trâu. Tu Đại chết một cách thê thảm là do một con dao mổ trâu sắc bén cắt đứt lưỡi mà ra nông nổi. Bởi thế, từ đầu làng đến cuối xóm, ai nấy đều bàn tán về nguyên nhân cái chết thảm khốc của y. Nguyên nhân sự việc là thế này, Tu lão đại vốn sống bằng nghề mổ trâu, cứ mỗi lần giết một con trâu, y đều cắt lưỡi trâu, đem ngâm vào rượu. Trong suốt cuộc đời, không biết y đã dùng hết bao nhiêu cái lưỡi trâu như thế. Một ngày kia, chợt nghe tiếng kêu của hai con chuột già trên ngưỡng cửa, tu lão đại tò mò, há mồm, ngửa mặt lên xem, rồi vận dụng hết sức lực phóng con dao mổ trâu lên chỗ hai con chuột ấy. Bất thần, hai con chuột kia chụp lấy con dao, phóng xuống trúng ngay miệng người đồ tể hiếu sát ấy, không sai một mảy may, khiến cho đầu lưỡi của y bị đứt lìa ngay lập tức. Thang ôi, chỉ trong khoảnh khắc, tính mạng của y liền kết liễu bà con lối xóm chứng kiến tận mắt cảnh tượng cái chết của tu lão đại, không ai là không than thở, cùng bảo nhau. Ôi, một đời tu lão đại vốn ưa sát sinh thành thói quen, y thường cắt lấy lưỡi trâu đem dầm rượu để cầu lấy khoái khẩu trong chốc lát. Kết cục, hai con chuột già đã dùng hết sức lực cắt đứt lưỡi y, cướp mất mạng sống. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm. Cho nên, việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là sự bịa đặt. 12. Kêu thương suốt 3 tháng Ánh đèn leo lét như hạt đậu, theo gió lập lòe, người ta thấy trong quán hương nhục, tức là quán thịt chó, không còn một chỗ trống. Những người ưa thịt chó đang bô bô ra lệnh cho chủ quán, gây không khí náo nhiệt một cách lạ thường. Ở phía bên phải đằng sau quán, Tào Thăng Nguyên đang xách một con chó đã giết chết thả vào trong một cái thùng. Y lấy việc giết chó làm nghề sinh sống và Y đã gặp vận may, nên từ khi khai trương quán Hương Nhục đến nay, việc làm ăn trở nên phát đạt. Trong quán của Y có thêm một người giúp việc nữa, người này cao hứng nói nhỏ với Y. Tào đại ca, con này mập thật đấy. Tào Thăng Nguyên đắc ý, tủm tỉm cười nói, Lão đệ, chú thật là sành nghề, con này chúng ta kiếm khoảng 35 đồng lời chớ chẳng phải chơi chủ tớ hai người đang ngồi bên thùng nước, bận rộn mài dao nhóm lửa, chuẩn bị chế biến chú chó này. Bỗng nhiên, xác con chó từ trong thùng vọt nhanh như bay, cao đến mấy thước, nhảy sẩn đến tàu Thăng Nguyên, cắn vào cổ y. tàu Thăng Nguyên hốt hoảng, kêu la cứu mạng thất thanh. Nghe tiếng kêu cứu, tất cả thực khách đều rời chỗ ngồi, chạy vội đến xem. Họ thấy cảnh tượng thây chó chết đang cắn tàu Thăng Nguyên, bị thương máu tươi phun ra lai láng, ai nấy mắt chẳng dám nhìn bị chó chết cắn thành thương tích, Tào Thăng Nguyên cho người đi khắp nơi tìm thầy giỏi thuốc hay chữa trị. Thế nhưng, không hiểu vì sao thuốc không công hiệu, vết thương ngày càng lan rộng, đau đớn thấu ruột gan, kêu la suốt ngày đêm không dứt. Tình trạng ấy kéo dài hơn 3 tháng thì tính mạng y mới bị kết liễu. Những thực khách hảo thịt chó kia chứng kiến cảnh tượng hải hùng ấy, rồi từ đó về sau không còn ai dám ăn thịt chó nữa. 13 vì lòng nhân bảo vệ chim non. Trước đây khá lâu, có một cụ già ẩn cư nơi sơn giả, một đời ăn ở nhân từ, chưa từng làm hại một con chim nào cả. Một ngày kia, ông đang ngồi xếp bằng nhập định dưới gốc cây đại thọ, bỗng cảm thấy một luồng gió thổi đến. Ông lấy làm lạ, mở mắt ra xem, thì thấy một con chim nhỏ. Từ đâu rơi xuống lòng ông, thần sắc tự nhiên, tựa hồ đang đậu trên một cành cây. Cụ già buộc miệng niệm Phật, nhủ thầm, Mày đã xem thân ta như cành cây, thì ta nỡ nào xua đuổi mày. A-di-đà Phật, lành thay, lành thay. Sau khi ông nhủ thầm như thế, thì chú chim non lặng lẽ nằm xuống, từ từ nhắm mắt ngủ. Sợ làm kinh động giấc ngủ yên lành của chim non, cụ liền nhắm mắt thiền quán, từ từ nhập định. Trải qua một lúc khá lâu, cụ mới xuất định, nhưng chú chim ấy vẫn ngủ ngon chưa tỉnh. Ông không muốn làm cho nó kinh sợ, liền nói – A-di-đà Phật, mày cứ yên tâm mà ngủ ngon, khi nào thức giấc thì hãy bay đi. Ông nói dứt lời, chú chim bèn mở mắt, uống mình nhịp đôi cánh, dùng mỏ rỉa lông, gật đầu mấy cái, rồi mới chịu trương cánh bay đi. Khi ấy, cụ già liền từ từ đứng dậy, ngước trông theo chim bay xa, rồi mới rời khỏi gốc cây đại thọ, trở về lại Thảo Am. 14. Đào ao phóng sinh Núi Thiên Thai có mua ngọn trùng điệp, xanh ngắt một màu, phong cảnh cực đẹp. Ở nơi dãy núi thăm thẳm ấy có một tòa tự viện, vị trụ trì pháp hiệu là trí giả đại sư, hí là trí khải. Ngài vốn là một bậc cao tăng thạc đức nên vua tùy dạng đế rất ngưỡng mộ, ban hiệu là trí giả. Ngài cảm thương cho đương thời, lòng người quá đổi tàn khốc, phần nhiều thích sát sinh để mưu cầu sự khoái khẩu trong nhất thời vì muốn cảm hóa lòng người, Ngài mới mang bình bát đi hóa duyên đây đó. Trải qua bao năm với tấm lòng tha thiết cứu vớt sinh linh, Ngài đã xin được một số tiền tạm đủ để làm một việc lợi ích, bèn thuê nhân công đào một cái ao. Trong lúc đang tiến hành công việc đào ao, rất nhiều người bàn quan chê cười. Ngài là một lão hòa thượng ngu si. Thế nhưng, trí giả đại sư chẳng thèm quan tâm đến việc nhạo báng của thiên hạ, cứ tiếp tục công việc đào ao của mình – trong những lúc nhân công nghỉ giải lao, Ngài bèn lấy kinh Phật ra giảng giải cho họ nghe. Ngài nói, Phật dạy cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế nên, một con cá, một con cua đều có thể thành Phật. Hết thảy các loài thú cũng đều có Phật tính như chúng ta. Nếu như loài giả thú giết hại một người nào, thì ai thấy cảnh ngộ bi thảm ấy cũng đều xót xa thương cảm. Thế thì khi chúng ta giết một con cá hay một sinh vật nào đó, lẽ nào mà đồng loại của chúng lại không cảm thấy đau thương? Các công nhân nghe ngài giảng giải như thế đều bị chấn động, càng nỗ lực làm việc nên chẳng bao lâu đã đào xong cái ao phóng sinh. bây giờ, những người lâu nay chê cười ngài đều giác ngộ, xin quy y tam bảo và trở thành những tín đồ rất nhường thành. 15. Ở hiền gặp lành Đại sư Vĩnh Minh, húy là Diên Thọ, lúc chưa xuất gia là một viên quan giữ kho tại huyện Diên Khánh. Trong lúc ngài đang làm nhiệm vụ, hàng ngày thường dùng tiền ngân khố mua tôm cá phóng sinh. Chung cục, công quỹ bị hao hụt, quan phủ bèn bắt ngài giam vào ngục. Lúc bấy giờ, những điều luật trừng trị tội tham ô rất nghiêm khắc, mà tội của đại sư Vĩnh Minh là xâm phạm công quỹ nên bị khép vào tội tử hình, phải đem xử công khai để răng đe những kẻ khác. Khi ấy, Ngô Việt Vương biết đại sư lâu nay vốn có lòng từ bi, từng phóng sinh rất nhiều, nên truyền lệnh cho viên quan chấp pháp để ý xem lúc đem ra hành quyết ngài có nói điều gì và sắc diện như thế nào về bẩm báo lại. Thế rồi, lúc bị tử hình, thần sắc của vị đại sư vẫn thản nhiên, xem cái chết như được trở về cố hương, không một mảy may sợ sệt, ung dung tự tại một cách khác thường, khiến cho người ta phải sinh lòng kính phục. Viên quan chấp pháp thấy thái độ của vị đại sư như thế, cực kỳ kinh ngạc, liền hỏi. Những người khác lúc sắp chết đều sợ hãi muôn phần, vì sao ông vẫn thản nhiên? Đại sư đáp, tôi lấy tiền trong kho không phải để tiêu pha việc riêng mà dùng để mua động vật phóng sinh. Nay được về cảnh giới Tây Phương cực lạc, thử hỏi còn gì vui thú cho bằng. Viên quan chấp pháp bèn đem lời nói và cử chỉ của đại sư trình lên Ngô Việt Vương. Vua nghe rất khâm phục, bèn ra lệnh tha tội chết và phóng thích cho đại sư. Về sau, đại sư xuất gia làm tăng và cuối cùng chứng đắc thánh quả. 16. Cứu rồng được bảo vật Ngày xưa, tại một xứ nọ, có một cụ già họ tôn, cả đời sống rất từ bi, thường yêu thương các loài cầm thú. Một ngày kia, bầu trời quang đảng, không khí trong lành, ông bèn rảo bước dạo chơi trong xóm, bỗng thấy hai đứa bé bắt một con rắn có màu da vàng ánh. Con rắn đang ở trong tình cảnh khốn quẩn sắp chết. Động mối từ tâm, không nỡ nhìn thấy rắn sắp chết, cụ liền xuất tiền ra mua, đem thả xuống nước. Vài hôm sau, trong lúc đang ngồi lặng lẽ tại thư phòng thiêu thiêu ngủ, ông bỗng mơ thấy một người mặc áo xanh đến mời ông đi. Ông bèn theo chân người ấy. Y dẫn ông đến một tòa cung điện được xây rất nguy nga tráng lệ, nơi đây không mảy bụi nhiễm ô. Ông băn khoăn, cho là sự lạ, nhưng dân vẫn bước theo người ấy đến trước một tòa đại sảnh, liền thấy một người thần thái oai vệ ra đón rước ông, nói rằng Bữa qua, cháu nó dạo chơi, rủi gặp tai nạn, nếu không nhờ các hạ cứu giúp thì khó mà toàn mạng. Nói xong, chủ nhân liền sai người nhà bày yến tiệc khoản đãi vị khách ân nhân. Yến tiệc xong, chủ nhân đem ra nhiều trân kỳ bảo vật biếu cho cụ, nhưng cụ không nhận, chỉ nói – Tôi nghe nói tại Thủy Tinh, tức Long Cung, có nhiều phương thuốc bí truyền có thể cứu chữa được hàng trăm thứ bệnh, làm cho người chết có thể sống lại được. Mong Ngài truyền cho tôi một phương để đem về nhân gian cứu giúp người đời thì thật là công đức vô lượng. Không nỡ từ chối yêu cầu của vị ân nhân, Lâm Vương liền đem ra một hộp ngọc, trong đó có đựng 36 phương thuốc trao cho cụ. Sau khi nhận được bí phương, cụ liền cáo từ chủ nhân trở lại thư phòng, thì bỗng nhiên tỉnh giấc mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Từ lúc nhận được những phương thuốc thần diệu trong mộng ấy, tài chữa bệnh của ông trở nên tinh thâm kỳ lạ và ông đã cứu sống được vô số người. 17. Cứu đàn kiến, tăng tuổi thọ Thuở xưa, có một chú sa di xuất gia theo một vị cao tăng – một bữa nọ, vị cao tăng đoán biết chúa Sa Di này trong vòng 7 hôm nữa sẽ mệnh chung, nên lòng rất băn khoăn thương xót. Vì chúa ấy từng hết lòng hầu hạ cung kính vâng lời, nên thầy tính kế làm sao cho được vẹn toàn, liền bảo chú. Này con, đã khá lâu mà con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay ta cho con về hầu thăm cha mẹ cho trọn tình hiếu tử, rồi sau 8 hôm con sẽ trở lại chùa vì thầy nghĩ rằng chú ấy sẽ không sống quá 7 hôm nữa, cho nên cho phép về nhà, 8 hôm sau trở lại. Nào ngờ, đúng hẹn, 8 hôm sau chú trở lại chùa. Vị cao tăng vô cùng ngạc nhiên thấy chú vẫn còn sống, đồng thời thấy thần sắc ửng hồng hiện lên trên má chú, lan tỏa đến mắt, không hiểu việc cớ gì, nên hỏi. Này con, xưa nay ta đoán việc như thần, chưa bao giờ nhầm lẫn. Ta tưởng con sẽ chết trong vòng 7 ngày, không hiểu vì sao đến hôm nay, sau 8 ngày mà con vẫn còn sống, trở về mạnh khỏe và thần sắc tươi sáng. Tướng tai ách trên mắt con lại biến mất. Ra Di nhớ lại việc mình đã làm, thành thực đáp. Vâng thưa thầy, lúc đi về nhà, đệ tử trông thấy một đàn kiến đang bị nước lũ cuốn trôi. Động lòng trước cảnh thương tâm ấy, nên đệ tử dùng một cành cây cứu chúng thoát nạn. Con này làm điều nhân chắc chắn được sống lâu, như cổ đức từng nói, cứu một mạng người còn hơn xây dựng một ngôi tháp chín tầng. Con đã giải cứu vô số sinh mạng, tương lai chắc chắn sẽ sống lâu, phúc đức của con sau này không nhỏ. Ấy là nhờ ơn cứu mạng sinh linh. Thế nên, công tác hoàng pháp lợi sanh của đạo Phật chính là phát huy tinh thần từ bi cứu thế, lợi lạc chúng sinh và luôn luôn cổ vũ đức tính bất sát và công việc phóng sinh chúa Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy, về sau trở thành một bậc cao tăng đức độ. 18. Cứu rùa được phong thần Thời nhà Tấn, tại đất Sơn Âm, có một chàng thanh niên tên là Khổng Du, nguyên là một viên quan cấp nhỏ, từng mua một con rùa đem thả dưới sông. Con rùa ấy hình như hiểu được lòng người, nên sau khi xuống nước, lại ngoái đầu nhìn chăm chăm vào khổng du, rồi mới lần lần bơi đi. Khổng Du cũng cảm thấy không thể rời bỏ nó. Về sau, Du đánh giặc có công, được phong hầu cực kỳ vinh hiển. Lúc đúc chiếc ấn phong hầu thì trên quả ấn xuất hiện hình con rùa ngoái đầu nhìn lại. Mọi người đều cho là chuyện kỳ quặc, bèn phá hủy chiếc ấn ấy rồi đúc lại chiếc khác. Đúc đi đúc lại như thế nhiều lần mà lần nào cũng có hình con rùa hiện lên trên ấn. Thợ đúc kiểm tra kỹ khuôn đúc thì chẳng thấy có dấu vết gì, nhưng trên ấn vẫn có hình rùa. Họ rất đổi băn khoăn, liền mang ấn đến trình lên khổng du và thưa. Bẩm đại quan, chúng tôi đúc xong ấn, bỗng thấy hiện lên hình rùa ngoảnh đầu nhìn lại, không hiểu tại sao. Khổng du bèn bảo thợ đúc phá đi, đúc lại. Nhưng kết quả vẫn như trước, khổng du cũng lấy làm quái lạ. Việc ấy dần lan truyền đến triều đình, nhà vua liền mời khổng du vào triều để hỏi rõ nguyên nhân, nhưng du không biết làm sao trả lời, suy nghĩ trăm chiều cũng không tìm ra được kết luận. Thế rồi, trên đường từ triều đình trở về nhà, Khổng Dư đột nhiên nhớ lại một sự kiện đã xảy ra ngày trước. Do đó, hôm sau, ông vào triều tâu với nhà vua. Thưa đại vương, thần đã nghĩ ra nguyên nhân rồi. Trước đây nhiều năm, nhân thấy ngư phủ thả lưới bắt một con rùa, thần không nỡ thấy nó chết nên mua nó thả vào trong nước. Con rùa ấy hình như hiểu được ý người nên ngoi đầu lên mặt nước, nhìn chầm chập vào thần. Ngày nay, thần được bệ hạ đoái thương phong hầu cho thần, đó chính là do kết quả của việc thả rùa ngày trước vậy. Vua liền bảo với quần thần, làm điều thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của khổng du ngày nay là một sự kiện rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. 19. Khuất tiên sinh thả cá lý Ở một xứ nọ, có ông già họ khuất tuổi độ 60, cuộc đời ông từng làm nhiều việc thiện như bắt cầu, sửa đường, cứu giúp kẻ bần cùng, nên xóm giềng đều ca ngợi công đức của ông. Một ngày kia, có một ngư phủ câu được một con cá lý ngư. Toàn thân nó màu hồng tợ lửa, mắt lấp lánh như sao. Ngư ông định đem ra chợ bán. Khuất tiên sinh thấy thế động lòng trắc ẩn, bèn dốc hết túi tiền mua con cá ấy với một giá đắt, rồi đem thả vào trong hồ. Làm xong một việc thiện nhỏ, lòng ông cảm thấy sảng khoái phi thường. Sau đó ít lâu, khuất lão tiên sinh cảm thấy thân thể rũ rượi, tinh thần uể oải. Bỗng một hôm, đang mơ màng trong giấc điệp, ông chợt thấy một đứa tiểu đồng từ đâu đến thưa rằng Thưa cụ, chủ nhân tôi sai tôi đến đây mời cụ sang để dự tiệc khoản đãi. Khuất tiên sinh bèn đi theo tiểu đồng, trông thấy phía trước màu vàng chói mắt. Đi một lát, Ông cảm thấy cảnh trí bao la, cung điện tráng lệ, trước cửa có tấm bản đề. Thủy tinh cung. Lòng ông băn khoăn, chưa biết là đâu. Bỗng có một người từ trong thủy cung bước ra, râu dài, mắt sáng, thần khí hiên ngang, có vóc dáng của một bậc trưởng giả đức độ, với năm chòm râu dài tha thước, niềm nở tiếp đón ông. Sau một lúc hàng huyên, ông mới biết vị ấy chính là Lâm Vương ngồi thêm chốc lát lại thấy bày ra một bàn tiệc linh đình toàn là sơn hào hải vị trong lúc hai bên đối ẩm, Long Vương nói, Hôm trước, cháu nó dạo chơi, rủi gặp tai nạn, may nhờ các hạ cứu giúp mới toàn tính mạng. Tuổi thọ của ngài đã hết, nhưng nhờ công đức cứu sống rồng con này sẽ tăng thêm một kỷ nữa. Hôm nay tôi mời các hạ tới đây là để đáp lại mối ân tình ngày trước. Chẳng dám, Long Vương có lòng ưu ái như vậy, tôi rất cảm kính. Từ nay trở đi tôi sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa mới không phụ tấm lòng thương tưởng của Long Vương. Khuất tiên sinh đáp. Thế rồi, khách chủ vui vầy đến trọn buổi tiệc, cụ Khuất mới từ giả ra về. Bỗng giật mình tỉnh dậy, Khuất tiên sinh mới hay mình đang nằm mơ. Về sau, ông thọ đến một trăm hai mươi tuổi, không bệnh mà từ trần một cách an lành. 20. Nhờ lòng nhân mà đậu trạng nguyên. Tống Giao và Tống Kỳ là anh em ruột, gặp lúc triều đình mở khoa thi, hai anh em cùng đến kinh đô ứng thí. Giữa đường gặp một vị cao tăng, vị này thấy tướng mạo của Tống Giao, kinh ngạc bảo, Ồ, ta xem tướng mạo của anh Thanh Tú khác thường, hình như anh đã cứu sống hàng trăm vạn sinh mạng, nên năm nay anh sẽ chiếm độc bản vàng, đổ đầu trong thiên hạ, bần tăng chúc mừng cho anh. Tống Giao lấy làm lạ, không hiểu mình đã cứu sống hàng trăm vạn sinh mạng lúc nào. Vị sư kia lại nói, anh đã cứu cả bầy kiến trong cơn nguy kịch đấy thôi. Khó mà bảo rằng cứu bầy kiến là cứu hàng trăm vạn sinh linh, chàng thanh niên băn khoăn tự hỏi. Vâng, phàm có sự sống đều là có sinh mạng, con kiến cũng có mạng sống vậy. Khoa này em ông đậu cao nhất thiên hạ, nhưng về thứ bậc ông lại ở trên. Thế rồi, Tống Giao cùng Tống Kỳ từ giả nhà sư ra đi. Đoạn nói về việc ngày trước, Tống Giao thường dùng tre làm cầu để cứu đàn kiến bị ngập nước. Do phúc lành đó nên sau khi ứng thí, đến lúc xướng danh, quả nhiên Tống Giao chiếm được thủ khoa. Bởi vì trong lúc khảo thí, các quan trường biết Tống Giao là anh của Tống Kỳ nên cùng nhau nghị bàn. Không thể lấy em Đậu Trạng Nguyên đứng trên anh, ta phải đổi Tống Giao Đậu Trạng Nguyên và Tống Kỳ bản nhãn mới hợp lý. Thế là hai anh em đều đạt vinh hiển, bây giờ Tống Giao mới hiểu lời nói của vị cao tăng kia là xác đáng. Trên đường trở về, hai anh em bèn ghé thăm nhà sư ấy và bày tỏ lòng thành kính biết ơn Ngài. Giai thoại này đã từng được lưu truyền rộng rãi và rất nổi tiếng trong một thời. 21. Bầy chim chôn cất vị ân nhân Có một người sống cô độc trong một túp lều tranh. Ông tên là Tôn Lương, vốn là người trung hậu, bản tính nhân từ, cuộc sống thanh bận đạm bạc, Ông đi làm thuê, thấy người ta bắt nhốt một bầy chim trong lồng, động mối từ tâm, có bao nhiêu tiền công, ông dốc ra mua tất cả, rồi đem thả chúng vào rừng hoang. Trải qua bao năm, không hiểu ông thả được bao nhiêu chim mà vẫn nghèo kiết xác. Sau đó, tuổi tác ông càng ngày càng cao, ông phải đi xin ăn kiếm sống qua ngày. Vào một buổi sớm mai, năm ông 70 tuổi, ông cảm thấy thân thể bãi hoải, bèn nằm thẳng cẳng trên giường, rồi vĩnh viễn từ giả cõi đời. Tôn Lương vốn không có thân nhân bằng hữu, gia thế lại bần hàng, không có được một chiếc quan tài để chôn cất tử tế, nên đành nằm không trên giường trong một tình trạng hết sức thê lương. Vào một buổi sáng sớm, sau hai ngày ông qua đời, bỗng nhiên có một bầy chim từ đâu bay đến, bàn bạc trên bầu trời, bay thẳng vào trong lều tranh của Tôn Lương. Những người ở gần đó thấy thế lấy làm lạ, kéo nhau tới trước nhà ông để xem. Họ ngỡ rằng bầy chim bay đến đó để xơi thịt Tôn Lương. Nào ngờ, chúng tha đất đến dùng cất vị ân nhân đã cứu mạng chúng. Bầy chim này đông hàng vạn con, bay đi bay lại như con thoi, nên chẳng bao lâu chúng đã tha đất lấp đầy ngôi nhà tranh để chôn cất tôn lương. Đến khi ấy, mọi người trong làng mới biết ông ta suốt đời từng làm việc thiện nên được bầy chim chôn cất một cách lạ lùng như thế. Từ đó trở đi, dân làng càng hiểu rõ công đức của sự phóng sinh là vô cùng cao quý. 22. Nhờ phóng sinh mà khỏi chết chìm vào đời nhà Tấn, có một người tên là Mao Bảo. Ông là một nho sinh, tính tình nhân từ, tâm trí thông tuệ. Lúc chưa làm quan, một hôm đang đi trên đường, ông bỗng thấy một ngư phủ tay sách một con rùa, ham hở ra chợ bán. Mao Bảo lập tức xuất tiền ra mua con rùa ấy, rồi đem thả xuống sông. Về sau, ông làm đến chức tướng quân, sự nghiệp rực rỡ một thời. Có một lần cầm quân ra trận, ông cùng quân địch giao chiến, nhưng quân ông thế yếu bị thua to, quân lính bỏ chạy tán loạn. Quân địch hung hãn đuổi theo rất gấp. Mao Bảo chạy lạc đến một dòng sông, nhưng nơi đây không có thuyền, cũng không có cầu để đi qua. Ông nhìn lại phía sau thì thấy bụi bay mịt trời, truy binh đang đuổi đến. Mao Bảo lòng dạ như lửa đốt, hoang mang vô cùng, ngửa mặt lên trời than thở. Trời hại ta rồi! Vừa dứt tiếng than, ông định rút gươm tự sát để đền nợ nước – nào hay, mặt nước bỗng nổi sóng cuồn cuộn, rồi một vật lạ nổi lên, theo sóng bơi vào phía ông. Khi nó đến bên bờ sông thì vừa lúc quân địch cũng đã đến gần. Trong tình huống nguy cấp như lửa cháy này, Mao Bảo thầm nghĩ, thà chôn thân vào bụng cá chứ quyết không để cho quân địch bắt sống mà phải chịu nhục. Nghĩ thế rồi, ông vương mình nhảy xuống nước. Khi đang ngồi ngóp trong dòng nước, ông bỗng thấy dưới chân có vật gì đỡ ông lên, rồi nương theo làn sóng bơi gấp vào bờ bên kia. Ông lấy làm quái lạ, hốt khoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau, thì thấy quân địch đã đến sát bờ sông. Chúng bắn theo như mưa, nhưng tất cả tên đều rơi xuống nước, Mao Bảo chẳng hề hấn gì. Thoát chốc đã đến bờ bên kia, Mao Bảo tung chân nhảy lên bờ, còn con rùa đen hướng về ông, gật đầu chào rồi lặng lẽ bơi đi. Bấy giờ Mao Bảo mới nhớ lại chuyện xảy ra cách đây khoảng 10 năm. Lúc ấy, ông có mua một con rùa đen đem thả xuống sông. Có lẽ vì thế mà giờ đây nó đến cứu ông. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô vàng. 23. Nhờ cứu loài ong mà thoát khỏi tử hình. Một hôm, Ông chủ quán bán rượu trông thấy một con ong mật sa vào trong hũ rượu. Lòng ông cảm thấy thương xót, liền dùng một que tre vớt nó ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mình ong khô nước, cánh ong cứng lại, nó liền vươn cánh kêu vò ve mấy tiếng, rồi tung cánh bay đi. Từ ấy trở đi, hễ thấy con ong mật nào rơi vào hũ rượu, ông đều cứu chúng thoát chết. Cách vài năm sau, Bỗng nhiên một hôm, lính từ đâu xông đến quán ông, chúng chẳng hỏi mô tê ức giáp gì hết, mà bắt ông còng hai tay lại, rồi dẫn lên cửa quan. Bây giờ ông mới biết mình bị kẻ gian vu cáo, nhưng không có cách nào biện bạch được nỗi oan tình. Đến khi vị quan thẩm phán cầm bút định kết ông vào tội tử hình, thì đột nhiên nghe vang cả tiếng ông từ xa vang lại, càng lúc càng rõ dần. Chẳng mấy chốc, Cả bầy ông vươn cánh bay đến, chúng lần lượt đâm đầu vào ngòi bút son của viên thẩm phán. quan đuổi mấy chúng cũng không chịu đi, mà càng lúc lại càng bay đến nhiều hơn, khiến cho lòng quan băn khoăn, lấy làm quái lạ. Thấy tình hình như thế, viên thẩm phán đoán rằng tên tiểu bảo kia nhất định bị kẻ gian phi vu cáo. Thế rồi ông gọi kẻ tố cáo kia đến thẩm tra lại, thì phát giác ra lời tố cáo của y trước sau đều mâu thuẫn. Do đó, ông tra hỏi lại thật cặn kẽ, thì hay tên tiểu bảo kia với tên Giang Phi ấy chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau hết, mà y chỉ dựng chuyện để vu oan giá họa cho người ta. Bây giờ, viên phán quan mới khẳng định người tiểu bảo kia quả thực là vô tội, bởi ông lúc này cũng rã đám vút đi. Viên phán quan liền hỏi kỹ tên tiểu bảo do nguyên nhân gì mà lại có chuyện lạ như thế, thì tên Tiểu Bảo cứ tình thực trình bày lại việc nhân đức mà trước kia mình đã làm. Bấy giờ, viên phán quan mới rõ anh ta là người lương thiện, bình sinh ưa tạo phúc và vui sống theo đạo lý của Thánh Hiền, nên quan nói, Thật khó nghĩ rằng do anh cứu bầy ông thoát khỏi chết đuối, mà nay chúng bày đến cứu mạng cho anh. Vậy từ nay trở đi, anh nên làm nhiều việc phúc thiện hơn nữa, thì sau này sẽ hưởng được những quả phúc tốt lành người chủ quán về sau trở nên phát đạt, tài sản hàng trăm vạn, suốt đời chăm làm việc thiện, tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. 24. Hồn lên cõi trời Ngày xưa, tại một vùng kia, có một viên tiểu lại họ Trương, vốn là người phụ tá cho quan huyện. Ông Trương tính tình ôn hòa nhưng cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sinh, mua những con vật sắp bị giết đem về để nuôi chúng. Tuy là một viên quan tiểu lại, nhưng gia cảnh của ông cũng khá giả, mỗi ngày trở nên giàu có, con cháu đông đúc vui vầy. Do đó, việc làm phúc thiện của ông không bị gián đoạn mà ngày càng thêm gia tăng. Về sau, đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế, cho ông là một tên gàn điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, mặc cho thiên hạ đàm tiếu, chẳng cần quan tâm đến. Trái lại, ông thường dạy con cháu không được sát sinh và khuyên cả nhà đều ăn chay lạc. Vì ông đã từng cứu sống sinh vật rất nhiều nên đến tuổi cổ lai hy, tức là 70 tuổi, mà sức lực của ông vẫn khang kiện như người còn trẻ. Về cuối đời, lúc ông trăm tuổi, một hôm ông cho gọi người nhà tập họp lại. Với gương mặt tươi sáng, tinh thần quắc thước, ông nói với mọi người. Cả đời ta từng phóng sinh rất nhiều, chứa đức sâu dày, nên này thiên đế cho người đến rước. Nhà họ trương ta từ nay trở đi ngày càng thịnh vượng, con cháu đều được vui hưởng tuổi trời. Sau khi ta qua đời, các ngươi phải vâng lời di chúc, không được hại vật sát sinh. Nói xong thì từ từ nhắm mắt. Mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang, âm thanh rất êm tai. Tiếng nhạc ấy mỗi lúc mỗi gần, con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi chẳng mấy chốc, tiếng nhạc lại xa dần. Mọi người nhìn lại ông thì thấy ông đã vĩnh viễn an giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông chết loan đến triều đình, nhà vua bèn gia phong ông tước hiệu viên ngoại lang. Về sau, con cháu ông nhiều đời đều dốc lòng làm theo lời di huấn. 25. Người giữ lưới săn thả thỏ chạy Đức Lục Tổ Huệ Năng là một bậc cao tăng đức độ. Sau khi nhận được tâm ấn tại Hoàng Mai, Ngài liền đi ở ẩn. Nhân quan sát thấy cảnh sinh hoạt của người đời, Ngài nhận thấy phần nửa nhân loại vì gây tội sát sinh nên phải chuốc lấy quả báo đau khổ muôn trùng, khó có ngày nào tránh khỏi – Ngài thường khuyên họ không nên sát sinh để tránh đau khổ, nhưng họ lại mê muội, chấp trước không hề thức tỉnh. Nhân thấy các thợ săn sát hại quá nhiều sinh linh, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nên lục tổ cải trang thành kẻ thế tục, ẩn mình trong đám thợ săn. Do thế, bọn họ sai ngài giữ lưới. Đó là cơ hội tốt nhất để thực hiện hoài bão của ngài – mỗi lần bọn thợ săn bắt được các loại chương thỏ trong vẻ mặt thê lương của chúng, lòng ngài quặn thắt, ảo não xúc động, âm thầm rơi lệ. Cứ mỗi lần chương hay thỏ sa vào lưới mà có thể cứu được thì ngài đều tìm cách thả chúng chạy thoát. Sống chung với bọn thợ săn như thế suốt 10 năm trường, ngài mới cảm hóa được bọn họ, khiến bọn họ thay đổi nghề nghiệp. Thế rồi không lâu sau đó, Ngài trở về chùa Bảo Lâm, chủ trì đạo tràng Tào Khê, rộng độ quần sinh. Danh sĩ khắp nơi nghe đến đức vọng của Ngài đều lũ lượt kéo về Tào Khê lễ bái, nhờ Ngài làm thầy, quy y thọ giáo. Về sau, ngọn tuệ đăng kế thừa lục tổ được chia làm năm cánh, ân đức đượm khắp mười phương, khiến cho hàng trăm triệu người hướng về tôn thờ và ngưỡng mộ. 26. Đem chôn thịt biếu Cách đây rất lâu, tại huyện Tuyên Thành, có một người tên Dữu Bản Thục. Xưa nay vốn không ăn thịt bò. Vì thế, khi có người nào mang thịt bò đến biếu, thì ông đem cho tôi tớ dùng, nghĩ rằng làm như thế là vô tội. Bỗng một hôm, Dữu Bản Thục lâm bệnh, thầy thuốc bèn dùng não bò hòa với thuốc cho ông uống. Thế rồi đêm ấy ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo gấm đến trước ông quát nạt – ngươi là kẻ ăn thịt bò, nếu không thì tại sao toàn thân ngươi xông lên mùi hôi hám như vậy? Đâu có, lâu nay tôi chưa từng ăn thịt bò bao giờ. Diễu bản thục quay đầu lại đáp. Vị thần mặc áo gấm bèn bảo kẻ tùy tùng kiểm tra lại sổ ghi chép, rồi nói. Tuy ngươi không ăn thịt bò, nhưng vì bệnh mà phá giới, lại còn đem thịt bò cho bọn tôi tớ ăn, lẽ ra ta phải giảm bớt tuổi thọ của ngươi. Nhưng niệm tình ngươi đã có lòng hối cải, Vả lại, cũng nhằm để khuyến khích mọi người không nên ăn thịt bò, vì thế ta tạm thời tha cho người khỏi chết. Giả sử có người khác lại đem thịt bò cho tôi nữa thì sẽ xử trí thế nào? Chữ bản thục hỏi lại. Vị thần mỉm cười đáp. Đem chôn đi là được thôi, chỉ sợ tâm người không kiên trì, chứ lo gì không thể làm được việc thiện tốt hơn trước. Chữ bản thục chợt tỉnh giấc, Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng, bèn chép lại câu chuyện trong giấc mộng ấy để khuyến cáo mọi người cùng làm việc thiện. 27. Công đức chép kinh giải được oan gia Vào đời đường, có một người họ Phan tên Quả ở tại Kinh Đô. Lúc còn trẻ, tính tình ông nhân từ, không hiểm ác. Hơn nữa, nhờ biết được chút ít võ nghệ nên xin được một chân tiểu lại ở tại huyện đường – do đó quả thường giao du với một số thanh niên đồng lứa. Một ngày kia, trông thấy một con dê mà người chăn dê bỏ sót lại tại bãi Tha Ma. Nó đang ăn cỏ và lá cây. Phan quả bèn họp cùng bè bạn dắt dê đem về nhà. Lúc đi dọc đường, dê cất tiếng kêu be be. Quả hoảng sợ, sợ chủ nó nghe được, bèn cắt đứt lưỡi dê và tự cho mình có cơ trí hơn người, xử lý công việc một cách độc đáo. Sau khi dắt dê về tới nhà, quả cùng bè bạn đem ra làm thịt, bày tiệc rượu nhậu nhẹt vui vẻ với nhau. Nào đâu hay, một năm sau, Phan Quả đột nhiên phát hiện lưỡi mình dần dần teo lại. Nói năng ngọng nghịu, Quả biết mình mắc bệnh kỳ lạ, mang phải ác tật, liền xin từ chức tiểu lại. Thế nhưng, quan huyện lệnh Phú Bình là Trịnh Dư Khánh, nghi y có điều gì gian trá, bèn gọi đến khám nghiệm. Thì quả thực, lưỡi y gần như biến mất, chỉ còn nhỏ xíu như hạt đậu. Quan huyện liền hỏi nguyên nhân, Phan Quả dùng bút kể lại đầu đuôi câu chuyện. Biết vậy, viên quan huyện lệnh liền bảo thuộc hạ của mình làm phúc cho dê và sai quả chép kinh pháp hoa. Quả phát tâm kính tín, giữ gìn trai giới vì con dê tội nghiệp kia mà tu phước. Sau một năm, lưỡi của y dần dần bình phục lại như trước. Phan Quả thấy thế cao hứng muôn phần, vội vã đến quan huyện trình bày tất cả tự sự và quan huyện cũng cực kỳ thú vị, liền thăng chức cho Quả. Viên quan huyện này vốn là một vị quan thanh liêm, gần xa đều ca ngợi, nên năm trên quán thứ 9, ông được thăng đến giám sát ngự sử. Câu chuyện này do ông kể lại, xem như một giai thoại để cho mọi người cùng chiêm nghiệm. 28. Ba kẻ cơm ngọng Vào đời đường, tại một vùng kia có một nông phu, bản tính rất độc địa. Một hôm vào giờ ngọ, y ra đồng thăm ruộng, bỗng nhiên thấy một con trâu của hàng xóm, vừa ăn lúa, vừa dẫm đạp tơi bời đám ruộng của y, nổi giận xung thiên, y mắng. Ta vất vả lắm mới làm được đám lúa tươi tốt như thế này, mà mi lại thản nhiên dẫm đạp lên, lại còn ăn phá không thương tiếc. Hừm, mi tưởng mi được sống yên ổn mà không phải chịu sự trừng phạt hay sao? Mắng xong, cười khẩy vài tiếng rồi gằn giọng. Ta không giết mi, tất nhiên mi lại ăn lúa của ta nữa, vậy ta phải cắt lưỡi của mi vứt đi, thử xem mi còn dám ăn lúa của ta nữa thôi. Con trâu biết mình có lỗi nên đứng cúi đầu chẳng dám ho he gì hết. Tên nông phu liền nắm chặt đầu trâu, rút ra một con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. Bấy giờ con trâu lặng lẽ chịu đau, không kêu một tiếng nào cả. Về sau, người nông phu ấy lấy vợ, sinh được ba đứa con nhưng các đứa trẻ sau nửa năm biết nói đột nhiên câm lặng. Người nông phu thống khổ vô cùng, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, bèn đi tìm khắp danh y để chữa trị cho con, nhưng các thầy thuốc đều bó tay, không thể chữa được. Bỗng nhiên, nhớ lại cách đây khoảng 10 năm, y đã cắt đứt lưỡi trâu. Phải chăng vì quả báo ấy mà con y phải chịu tai họa ngày nay? Thế mới biết, lưới trời lồng lộng, thiện ác phân minh, người nông phu chịu khổ đã đành, còn các đứa bé có lẽ đã gây một nghiệp duyên nào đó nên mới bị khổ lây. 29. Con ba ba chữa lành bệnh hiểm Bỗng nhiên, nghe dưới nhà bếp có tiếng kêu ầm ĩ, bắt nó lại, thả vào trong nồi. Huỳnh Đức Hoàng vội đi tìm xem việc gì đã xảy ra mà gây nên sự huyên náo như thế. Ông liền bước xuống nhà bếp thì thấy một con ba ba đang bò lồm cồm trên mặt đất, trông có vẻ rất đáng thương. Ông liền hỏi bọn đầu bếp vì sao vừa rồi chúng kêu la oai oái như thế, thì một trong những tên đầu bếp đáp. Nhưng vì bà chủ nhà hầm con ba ba, nào hay nó nổi trên mặt nước, bò ngược nơi cái rổ đậy trên miệng nồi, khiến phần lưng bị phỏng nặng, chỉ còn hai chân và cái đầu là cửa quẩy được, nên nó làm rơi cái rổ xuống đất mà bò đi. Chúng tôi thấy thế làm lạ nên mới kêu la làm kinh động đến ông chủ. Huỳnh Đức Hoàng lập tức sai người đem nó thả ngay xuống nước. Thế rồi, từ đó trở đi ông không ăn thịt ba ba nữa và bắt đầu ăn chay một cách kiên trì. Khoảng một năm sau, Huỳnh Đức Hoàng mắc một chứng bệnh nhiệt, bệnh tình khá trầm trọng. Đến lúc sắp nguy kịch, người nhà bèn đưa ông đến ở trong một ngôi nhà bên dòng sông để chữa bệnh. Một đêm kia, ông bỗng thấy một vật gì nặng nặng đang bò chậm chậm trên mình, làm cho thân thể mát mẻ dễ chịu, tinh thần sảng khoái vô cùng. Đến sáng sớm, trong người ông hơi có khí lạnh, nơi ngực lân lân thư sướng, nhìn kỹ thì nơi lồng ngực có những vết bùng. Ngay lúc ấy, dưới mặt đất một con ba ba đang ngoái đầu nhìn lại ba lần, rồi từ từ bò đi. Ngày hôm sau, bệnh của Huỳnh Đức Hoàng bình phục đến 9 phần. Nếu như khi ấy không có chuyện lạ xảy ra thì e rằng giờ đây ông đã ra người thiên cổ. Vì vậy, từ đó trở đi, ông cấm người nhà không được sát sinh. Về sau, ông thọ đến 80 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. 30. Gà mổ mắt cọp Tại đất Cù Châu, có một viên lý trưởng của một làng kia, ngày thường cư xử với mọi người rất hòa ái, thân thiện, nên được dân chúng trong làng hết lòng kính mến, ca ngợi. Một ngày kia, ông đến nhà một nông dân họ Hầu để thúc giục tiền thuế. Ông nói, Hầu Huynh, xin anh nạp cho khoản tiền thuế năm ngoái để tôi đem nạp quan trên. Hầu lão nhị ấy nấy cung kính nói, Phương Tam Gia, há anh không biết rằng mùa thu hoạch năm nay gia đình tôi bị mất mùa khá nặng, quả tình không đủ tiền để nạp ngay được, xin anh hoãn cho mười bữa nửa tháng, đặng tôi đem bán một ít củi khô thì may ra mới có tiền mà nạp. Viên lý trưởng cúi đầu thở nhẹ, đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ về phía ven rừng, thì bỗng thấy chập chờn hình bóng một cô gái áo vàng từ xa hướng đến chào mừng. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, lại nghe tiếng kêu của con gà mái. Ông chợt hiểu rằng cô gái áo vàng kia có lẽ là hóa thân của con gà mái nọ. Do đó, ông căn dặn hầu lão nhị đừng giết con gà mái ấy. Năm sau, viên lý trưởng đến nhà đó thu thuế. Bấy giờ, gà mẹ lại dẫn đàn gà con ra nghênh đón ông ở ven bờ rào. Thu thuế xong, ông từ biệt ra về, đi qua khỏi một con suối nhỏ, đến một dãy núi gần đó. Đột nhiên, một con cọp dữ từ đầu phóng đến. Phương Tam Tùng kinh hoàng, chân cẳng luống cuốn, thân mình co quắp, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Ngay giây phút nguy kịch ấy, gà mẹ bèn xua đàn gà con xông đến trước mảnh hổ. Gà mẹ mổ vào mắt cọp, làm cho cọp già đau đớn, ôm lấy vết thương, bỏ chạy thục mạng. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mộng. Phương Tam Tùng vô cùng cảm kích, liền xuất tiền ra mua gà mẹ và bầy gà con đem về nhà để nuôi chúng. 31. Làm lành thoát khỏi ách nạn Vào đời nhà Minh, có vị cư sĩ cả đời ưa làm phước giúp người, đối với những kẻ nghèo cùng cô độc, ông lại càng hết lòng cứu giúp. Cư sĩ là người rất tin tưởng Phật Pháp, nhưng vì không giữ giới ăn chay nên ở nhà không có chỗ để tụng kinh. Trải qua mấy năm liền, thiên hạ chịu nhiều tai ách. Nạn trộm cướp lộng hành, lòng ông thấy xót xa như lửa đốt. Nghe đồn ở Tiểu Động Thiên có một vị hòa thượng tu hành đắc đạo, nên ông không quản ngại đường xa, tìm đến đó để tham vấn lúc gặp hòa thượng ông thưa thưa tôn đức hiện tại xã hội đang bị nạn đạo tặc tung hoành đất nước gặp cảnh nhiễu nhương dân chúng sống trong điều đứng bất an mong tôn sư mở lòng từ bi giang tay ra cứu vớt sinh linh tôn giả mỉm cười hỏi ông có phải là vương thành chăng vương thất kinh lúng túng đáp đệ tử chính là vương thành đây chẳng hay thầy có điều chi dạy bảo nếu ông không thể giữ giới ăn chay thì có hỏi việc đó cũng vô ích thôi. Lão Hòa Thượng đáp. Vương lại hỏi nữa nhưng vị sư không nói gì cả. Ít năm sau, ông lại đến Tiểu Động Thiên, tôn giả cười bảo. Khá đấy, ông có thể liễu ngộ để cảm hóa. Hiện tại, bọn đạo tặc lộng hành khắp cả bốn phương, chỉ có những ai giữ giới sát sinh thì may ra mới hy vọng cứu được. Nói xong nhắm mắt nhập định. Vương cư sĩ trở về, tích cực khuyên nhủ mọi người giữ giới sát sinh. Về cuối đời, đến lúc tuổi thọ rất cao, ông mới qua đời. 32. Bà cụ hiền lành được sống lâu vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn, có cụ bà Hứa Thái Phu Nhân là thân mẫu của quan Hằng Lâm từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mỏi mệt – Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu, buổi sớm và buổi chiều, chưa hề gián đoạn. Người con phụng sự mẹ cực kỳ hiếu thuận, mẹ con vui vẻ sống an nhàn trải qua ngày tháng. Khoảng năm ninh dậu, niên hiệu Sùng Trinh, của bà hứa thái phu nhân được lục tuần. Trước lễ mừng thọ lục tuần ba ngày, bà nấu cháo đem bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày lễ Khánh Tuế, khách khứa đầy nhà trông rất náo nhiệt, chủ đại khách toàn bằng chay lạc, thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Phu nhân gọi con đến bảo, nghi lễ chúc thọ không nên là một cách tùy tiện mà phải in một bộ kinh pháp hoa để ấn tống cho mọi người. Từ tích dư vân dạ rồi lui ra, theo lời mẹ dạy tiến hành công việc. Trải qua 3 năm, bộ kinh Pháp Hoa mới khắc bản xong rồi đem in. Nhân dịp chúc thọ bà năm ấy, khách khứa đến đông hơn, bà bèn đem bộ kinh đã in xong tặng cho mọi người. Thân mẫu của từ tích dư về sau, thân thể càng khang kiện hơn, ăn uống cũng khỏe hơn. Đến năm 80 tuổi mà trông bà như người mới hơn lục tuần. Về sau, người con lại được thăng quan tiến chức, còn bà thì được hưởng thọ hơn 90 tuổi mới qua đời. 33. Tuổi thọ có thể tăng thêm Viên Lưu Trang vốn là một chuyên gia xem tướng. Một hôm, có vị đại thần dẫn con đến nhờ ông đoán tướng. Viên xem tướng xong, biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết, nên dùng lời nói thẳng bảo cho vị quan kia hay. Đương nhiên, tâm tư vị quan ấy rất đau khổ nên vẻ mặt trông vô cùng thê thảm. Trên đường trở về, có một vị hòa thượng gặp ông, thế thế hỏi. Ngài có điều chi sầu não mà trông thê lương như vậy? Hòa thượng hỏi xong, liền xem tướng đứa bé, lập tức hiểu ra cớ sự, bèn nói. Trong đời này, chỉ có âm đức mới cứu vãn được số mạng của con ông. Nhưng cơ duyên để thực hiện âm đức cũng không phải dễ. Thiết nghĩ không gì hơn là tùy thời phóng sinh thì may ra mới tạo được phước lành. Tin lời hòa thượng, viên quan kia liền phát nguyện phóng sinh, làm được ít năm, thì sau đó hòa thượng gặp lại cha con ông, ngạc nhiên nói. Thật lạ lùng thay, nếu không làm nhiều việc thiện thì mạng sống không thể tăng thêm như vậy. Viên quan ấy lại tiếp tục gia tăng công việc phóng sinh, phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì. Vị thầy tướng kia cứ đinh ninh việc mình đoán là đúng không sai chạy chút nào. Thế rồi, mấy năm sau ông gặp lại cha con vị quan kia mới phát hiện là sách tướng có chỗ còn khiếm khuyết, liền nhất định khuyên người nhà làm việc thiện và phóng sinh, vì cho rằng có làm như vậy mới tăng thêm tuổi thọ và phúc đức lâu dài.